Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh dạy tiếng Việt tiếng miền Nam cho người nước ngoài. Today, let's go shopping with me, okay? I will show you how to ask for prices and how to negotiate prices with the seller. Let's begin. Chị, cái này bán bao nhiêu vậy chị? Cái nào? Cái màu đỏ nè Cái màu đỏ hả? Cái đó một trăm rưỡi Trời ơi, sao mắc dữ vậy? Không có mắc đâu, đúng giá rồi đó Thôi, cái này bán rẻ cho tôi đi, tôi mua Đúng giá rồi, bớt cho anh là lỗ chết Thôi cái này bán tôi trăm thôi Được không? Không được tôi đi à? Không được không được, bán vậy lỗ chết Y, anh ơi, tôi bán Sao? Sao? Trăm ngàn nha Thôi, trăm mười đi Trăm mười hả? Ừ Là em bớt lắm rồi đó, không bớt được nữa Cũng được Lấy cho tôi đi Thôi khỏi bọc đi chị ơi Đưa đây cho tôi tự bỏ vô Rồi Now, let me show you some new words that we need to learn from this conversation. Chị, cái này bán bao nhiêu vậy chị? Bán means sell. Cái nào? Cái màu đỏ nè. Màu đỏ means red. Cái màu đỏ hả? Cái đó một trăm rưỡi Trời ơi Sao mắc dữ vậy? Mắc means expensive Không có mắc đâu Đúng giá rồi đó Thôi Cái này bán rẻ cho tôi đi, tôi mua Mua means buy Đúng giá rồi Bớt cho anh là lỗ chết Bớt means discount Bớt cho anh là lỗ chết Lỗ means to lose money when you sell something. Thôi cái này bán tôi trăm thôi. Được không? Không được tôi đi à? Không được, không được. Bán thì lỗ chết. Ý, anh ơi, tôi bán. Now, let's learn how to ask for the prices. You will use bao nhiêu and bao nhiêu tiền for asking uh, the price of the products. Here, the structure I want to show you. Now plus này or đó plus bao nhiêu or bao nhiêu tiền question mark okay này mean this is close to you đó means that it's far from you okay so let's see the example chị cái này bán bao nhiêu vậy chị cái nào to answer this question you need to replace the word bao nhiêu or bao nhiêu tiền by a number of currency. For example, if I want to ask the price of this uh, cup, I mean this class, and its price is 5,000 Việt Nam đồng, it's gonna be like this. Cái ly này bao nhiêu tiền? And you need to answer cái ly này 5.000 đồng. Ok? Cái màu đỏ nè. Cái màu đỏ hả? Cái đó một trăm rưỡi. Trời ơi Sao mắc dữ vậy And now let me show you an important thing that you need to know when you are in Vietnamese That is how to bargain or negotiate the prices with the seller This is very important to you because uh, you are a foreigner and you are new in Vietnam So it's likely that some seller they will try to increase the price compared to the original one. Okay, look at this carefully. Cái đó một trăm rưỡi. Trời ơi, Sao mắc dữ vậy? Mắc dữ vậy? Mắc quá means expensive. Okay, so you have to say, oh my god, this is so expensive by say, sao mắc quá? Mắc quá. Okay. Mắc quá. Cái đó một trăm rưỡi. Trời ơi, sao mắc dữ vậy? Không có mắc đâu, đúng giá rồi đó. Thôi, cái này bán rẻ cho tôi đi, tôi mua bớt chút đi means cheaper please. Okay, after saying mắc quá, you need to, you know, uh, ask them to lower the price by saying bớt chút đi, cheaper please. See? Đúng giá rồi, bớt cho anh là lỗ chết. Thôi cái này bán tôi trăm thôi. And after that, you will uh, show them the uh, wishing price that you want uh, to pay like uh, like this. Uh, bớt chút đi à, ờ, 200 ngàn thôi à, ờ, 200 ngàn đi à, ờ, 200 ngàn uh, nha Okay, so here's the structure. A number of currency plus đi o nhà o thôi. For example, cái này 200 ngàn hả? Mắc dữ vậy? Bớt chút đi. 100 ngàn thôi. Mắc dữ vậy? ba ngàn thôi ba ngàn đi cái này bao nhiêu vậy năm chục ngàn trời mắt dữ vậy bớt chút nha ba mươi ngàn thôi Thôi Cái này bán rẻ cho tôi đi tôi mua Đúng giá rồi Bớt cho anh là lỗ chết ở đây bán đúng giá. If you bargain for the first time, the seller usually say that ở đây bán đúng giá means uh, we sell at a reasonable price at this place, so uh, it's not so expensive. Just buy it, something like that. Thôi cái này bán tôi 100 thôi. Được không? Không được tôi đi à? Không được, không được. Bán vậy lỗ chết. after asking them to lower the price uh, many times and they still don't want to change it. But you really want to buy that product with a cheap price, you can pretend to go away. Ý, anh ơi, tôi bán. And they will call you back, okay? They will call you back and say something like, fine, được rồi, okay. That means they accept to sell you with the price you offer or maybe they will lower the price a little bit. Thôi, 110 đi. And if you agree with that, you will buy it. 110 hả? Ừ. Là em bớt lắm rồi đó, không bớt được nữa. Cũng được. Lấy cho tôi đi. Thôi khỏi bọc đi chị ơi, đưa đây cho tôi tự bỏ vô. Rồi, Okay, now uh, to sum up, as a customer, you just uh, remember the three things below. First, ask for the price. Cho hỏi uh, quyển sổ này bao nhiêu tiền vậy chị? Second, how to bargain. Sao mắc dữ vậy? Bớt chút đi. Third, give out your wanted price in a polite way. 15 ngàn thôi. And that's it. Now let's watch the video again. And at this time, you will try to say the lines of the male character in the clip. Chị Cái nào? Cái màu đỏ nè Cái màu đỏ hả? Cái đó một trăm rưỡi Không có mắt đâu Đúng giá rồi đó Thôi Đúng giá rồi Bớt cho anh là lỗ chết Được không? Không được tôi đi à Không được Không được Bán vậy lỗ chết Ý anh ơi tôi bán Sao? Sao? Trăm ngàn nha Thôi, mười đi mười hả? Ừ Là em bớt lắm rồi đó, không bớt được nữa It's not always the case in Vietnam Especially in stores where prices are fixed Usually, you will see the price tag for each item there It's advisable to check the price online or from your friends for reference before you buy something. And still, a bargain is not a bad idea for you. This is the end of our lesson today. Thank you a lot for watching our lesson. Uh, if you have any questions, just feel free to ask. We will answer your questions as soon as possible. If you enjoy the channel, please like, share and subscribe. That means a lot to us. And uh, finally, tạm biệt và hẹn gặp lại. That means in today's lesson, let's take a look at what we're going to say when eating out. Now, let's begin by watching a clip that is the ending consonants. Uh, there are just only 8 ending consonants in Vietnamese. I hope that this lesson will help you.